Yếu sinh lý làm cho nam giới gặp khó khăn do không thể cương cứng, hay không thể đạt đủ cương cứng dẫn đến việc không đạt được khoái cảm trong chuyện chăn gối vợ chồng. Vấn đề này không chỉ được các cách nam giới mà các chị em phụ nữ cũng rất quan tâm vì nó ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc vợ chồng, gia đình, lối sống lành mạnh. Hạn chế uống rượu bia, hút thuốc lá, không sử dụng các chất cấm, cũng như thức khuya sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng sinh lý của nam giới, Bên cạnh đó thì việc thường xuyên tập luyện các bài tập tập cơ bụng, hít đất, đặc biệt là những bài tập có tác dụng đến cơ xung quanh bàng quang hay dương vật, sẽ mang lại một cơ thể bền bỉ, dẻo dai từ đó giúp cho khả năng phòng the của phái mạnh được tốt hơn. Giữ tinh thần, tâm trạng thoải mái. Các vấn đề về tâm lý, căng thẳng trong cuộc sống sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động quan hệ vợ chồng, do đó cần phải luôn giữ tinh thần thoải mái, thư giãn không quá áp lực, Bên cạnh đó cần có sự hỗ trợ của đối tác trong việc điều chỉnh tâm lý trong lúc quan hệ để xóa bỏ đi cảm giác tự ti, mặc cảm. Sử dụng các thực phẩm có lợi cho sinh lý nam giới. Việc thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm hay dược liệu có lợi có sinh lý nam giới như cá trạch, thị dê, bồ câu, tỏi, ớt hay măng tây là phương pháp đã được áp dụng từ xưa nay nhằm để tăng cường sinh lực, cải thiện khả năng giường chiếu của người đàn ông. Sử dụng các loại thuốc và thực phẩm chức năng đặc trị với ứng dụng khoa học công nghệ thì hiện nay có khá nhiều loại thuốc cũng như thực phẩm chức năng có tác dụng cải thiện, điều trị yếu sinh lý nam giới, giúp người đàn ông lấy lại phong độ vốn có, đặc biệt là những nam giới đã bước qua tuổi mãn dục. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.